sẽ là dối loạn vì anh chẳng hề không mơ đó anh sẽ mất em trên lúc yêu thương đến